Mm-hmm. <clears throat> ác thật mẹ đánh lại mồi nấy giờ gó mỏ như gó kiến luôn màu dựng đứng các bạn. ạ